Người máy giác cổ đại đến từ hành tinh khác, họ có khả năng tiên tri phi thường. Xuất sinh từ thời kỳ đồ đá, nhưng người Maya lại sở hữu những tri thức về toán học, thiên văn, xây dựng vượt quá khả năng nhận thức của con người hiện đại. Lý giải sao cho vấn đề này? Đề cập đến người Maya, chúng ta để biết rằng đây là một dân tộc cổ xưa và bí ẩn. Thật vậy, vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp về nền văn minh này bởi lẽ, dù khai sinh vào một thời kỳ xa xưa và lạc hậu, nhưng người Maya lại có thể sáng tạo ra nhiều thành tựu khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Họ có phải là những con người bình thường hay không? Hay họ đến từ một hành tinh khác? Những thông tin bên dưới đây hy vọng sẽ có thể giải mã một phần những bí ẩn này. Nền văn minh Maya xuất hiện vào khoảng 5.000 năm trước ở Mexico và Guatemala, hai quốc gia giáp biển Thái Bình Dương ở khu vực Trung Mỹ,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 khiến ta không khỏi băn khoăn rằng không biết họ thực sự đến từ đâu. Người Maya có trình độ toán học và sự hiểu biết về lịch pháp thiên văn rất cao. Nền nông nghiệp của người Maya sử dụng ngô làm thức ăn chủ yếu, không có gia súc, ngựa, lợn và cừu, và không hề có dấu tích của ngành chăn nuôi. Có thể nói là vô cùng nguyên thủy. Nhưng điều bất ngờ là người Maya có trình độ toán học và sự hiểu biết về tiên văn lịch pháp rất cao thâm. Sự phi lý này khiến các nhà nghiên cứu cảm thấy rất ngạc nhiên – khiến họ đặt câu hỏi không biết liệu người Maya có phải là những vị khách ngoài vũ trụ xa xôi, bay tới đây cứ ngủ hay không. Lịch hiện đại ngày nay có tên chính thức là lịch Gregory, được Đức Giáo Hoàng đời thứ 13 thông qua vào năm 1582. Một năm của lịch này gồm 365 ngày, nhưng chính xác hơn thì là 365,125 ngày. Đến thế kỷ 16, người Tây Âu cuối cùng đã xác minh được thời gian trong một năm và con số này giống với những gì người Maya đã sớm biết từ trước. Người Maya đã sử dụng lịch dài dựa trên thời điểm khởi đầu của thần thoại của người Maya làm cột mốc và mỗi ngày tiếp sau đó là một ngày trong tương lai. Theo đó, một năm của lịch mặt trời của họ bao gồm 18 tháng, mỗi tháng gồm 20 ngày, cộng với 5 ngày mơ hồ, tổng cộng gộp lại thành 365 ngày. Con số chính xác hơn, theo cách tính của họ là một năm gồm 365 ngày, phẩy 242 ngày. Sự khác biệt giữa con số này và lịch hiện đại ngày nay chỉ là 0,0005 ngày. Thật đáng kinh ngạc. Người ta đã phát hiện ra lịch sao kim giống lịch trái đất. Lịch này biểu thị thời gian sao kim quay quanh mặt trời. Trong tàn tích còn sót lại của văn hóa Maya, liệu điều này có xác nhận được việc họ đến từ ngoài trái đất hay không? Bởi nếu họ đã sống ở sao kim thì họ mới có thể dễ dàng tạo ra được bộ lịch cho một năm trên sao kim như vậy. Nói cách khác, người Maya có thể khởi nguồn từ sao kim hay liệu họ có mối liên hệ nào đó với hành tinh này? chúng ta hãy xem sự đóng góp của người Maya trong lĩnh vực toán học. Việc phát minh và ứng dụng ký hiệu số 0 trong hệ thống số học có ý nghĩa rất lớn. Các nhà nghiên cứu văn hóa Maya đã phát hiện rằng ít nhất từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên, người Maya đã biết đến và áp dụng một khái niệm toán học là chữ số 0. Và hệ thống số học của người Maya có đặc điểm là cơ số 20, hệ nhị thập phân. Trên một bia đá nọ xuất hiện dãy số lên đến 11 con số. Lấy ví dụ, về mặt thời gian, Maya có một đơn vị gọi là Akraudon tương đương với 23.040 triệu ngày. Một đơn vị khổng lồ như vậy chỉ được dùng khi đo đạt khoảng cách giữa các vì sao và để phục vụ cho việc xác định vị trí giữa các hành tinh. Do đó, hệ thống số học của người Maya đã được ca ngợi là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại. Và những công trình kiến trúc rực rỡ ở các thành phố của người Maya đã cho thấy họ có vốn kiến thức về thiên văn học không hề thua kém so với con người hiện đại. Từ đó ta có thể nhìn thấy trí tuệ của người Maya thật đáng kinh ngạc đến như nào chữ tượng hình độc đáo, chữ viết của người Maya. Người ta nói rằng ký tự chữ viết Maya là một văn bản mà không thể dùng máy tính điện tử hiện đại để gõ ra được. Bởi lẽ vốn từ vựng của người Maya rất phong phú, với hơn 30.000 từ, vượt quá số lượng bàn phím hiện nay. Hệ thống chữ viết của người Maya rất tuyệt vời, nó có cả chữ tượng hình và chữ tượng ý hay hội ý, cũng như chữ tượng thanh, hình thanh. Nó là một loại văn bản kết hợp cả ý nghĩa của hình dạng và ý nghĩa của thanh âm văn tự Người Maya đã biết sử dụng giấy, thường được làm bằng vỏ cây hoặc da nai phơi khô. Những giấy này được sử dụng để viết sách, nội dung chính là ghi chép về lịch sử, khoa học và các loại nghi thức lễ nghi. Còn một số cuốn sách khác thì ghi chép các loại tình huống khi đó của xã hội người Maya. Năm 1966, một tấm bia đá các văn tự của người Maya trên đỉnh Webray đã được phiên dịch. Điều bất ngờ nằm ngoài dữ liệu của mọi người chính là đây là một bộ biên niên sử của người Maya theo báo cáo, biên niên sử này ghi lại những điều xảy ra cách đây 90 triệu năm, thậm chí từ 40 triệu năm trước. Nhưng từ 40 triệu năm trước, trái đất vẫn còn trong kỷ đại trung sinh, và lúc đó chưa xuất hiện con người. Vậy chúng ta phải giải thích chuyện này như thế nào? Ngày càng có thêm nhiều điều huyền bí về nền văn minh Maya, đặc biệt là vào thế kỷ thứ 9, khi nền văn minh Maya đột nhiên biến mất, có rất nhiều kiến giải về vấn đề này. Một số người suy đoán rằng nếu người Maya đến từ sao Kim, có lẽ họ đã quay trở lại sao Kim. Những người khác thì tin vào sự biến mất đột ngột của người Maya có liên hệ đến mâu thuẫn giữa các nền văn minh Aztec. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta có thể chắc chắn rằng tộc người bí ẩn sở hữu một nền văn minh phát triển siêu việt này là hoàn toàn có thật. Những tiên đoán về vũ trụ của người Maya khiến các nhà khoa học sửng sốt. Nền văn minh Maya chứa đầy sự thần bí và trí tuệ mà con người ngày nay không thể tưởng tượng nổi, phương thức tư duy trừu tượng ở trình độ cao kiến thức thiên văn phong phú, thâm sâu cùng với hệ thống lịch pháp phức tạp, hoàn thiện, chuẩn xác của nó khiến cho các nhà khoa học ngày nay phải kinh ngạc và thán phục. Người Maya cổ đại từng nói, vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, mặt trời sẽ mọc lên từ kẻ nước đen tối trong vũ trụ. Họ gọi kẻ nước đen tối này là mẹ của vũ trụ. Kẻ nước đen tối này kỳ thực chính là lỗ đen siêu cấp nằm ở trung tâm của hệ ngân hà. Đến năm 2005, Bằng các luận chứng khoa học, các nhà khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng tất cả các hành tinh trong hệ ngân hà đều được sinh ra từ khu vực cao năng lượng. của lỗ đen siêu cấp nằm ở trung tâm của giải ngân hà này. Điều này hoàn toàn trùng khớp với cách gọi mẹ vũ trụ của người Maya. Người Maya cổ đã tính toán một cách tỉ mỉ chu kỳ của họ. Họ lấy ngày đông chí của tháng 12 năm 2012 là ngày mở đầu cho một thời đại tiếp theo. Vào ngày này, trái đất, mặt trời và lỗ đen trong hệ ngân hà nằm trên một trục đường thẳng đây là một hiện tượng thiên văn hiếm thấy mà 25.800 năm mới xuất hiện một lần. Lịch của người Maya cổ được xây dựng dựa trên quy luật vận hành các mùa của hệ ngân hà. Họ phân chia lịch sử nhân loại từ xưa đến nay thành tổng cộng 5 kỷ mặt trời. Theo ghi chép trong lịch pháp Maya, nhân loại trong thời kỳ tiền sử đã từng bị hủy diệt 4 lần. 4 kỷ mặt trời trước đây đã kết thúc vào thời kỳ tiền sử và bắt đầu từ kỷ mặt trời thứ năm. Trong mùa ngân hà, Hệ mặt trời trong đó có trái đất của chúng ta đang đi qua một chùm tia vũ trụ phát ra từ trung tâm của hệ ngân hà. Người Maya cho rằng sau khi hệ mặt trời đi ra khỏi tia vũ trụ của hệ ngân hà, nó sẽ bước vào một chu kỳ hoàn toàn mới, đồng hóa với các thiên hà. Kể từ khi kính viễn vọng Hubble và kính viễn vọng kính thước lớn khác được đưa lên vũ trụ, cùng với việc xây dựng một loạt các kính thiên văn vô tuyến, nhân loại đã và đang chứng kiến vũ trụ đang trải qua một sự thay đổi chưa từng có sự tăng tốc giãn nở của vũ trụ, sự bùng phát của rất nhiều các tia gamma và các siêu tân tinh, sự va chạm dữ dội và trùng tổ của rất nhiều thiên hà và nhóm thiên hà, sự cải lão hoàng động của các thiên hà cổ xưa, sự xuất sinh và diệt vong của rất nhiều hành tinh, thiên thể đang diễn ra ở gần như mọi góc cạnh của đại khung vũ trụ. Tháng 12 năm 2004, sau nhân mã trong hệ ngân hà đã xảy ra một vụ nổ mãnh liệt trong vòng 0,1 giây, nó đã giải phóng tổng số năng lượng tương đương với năng lượng mặt trời phóng ra trong vòng 100.000 năm. Vào tháng 1 năm 2005, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự kiện rất lớn từ trước đến nay trong nhóm thiên hà MS0735 7421. Lỗ đen ở trung tâm thiên hà này đã nuốt chửng một lượng vật chất tương đương với 300 triệu mặt trời. Vụ nổ đã tạo ra hai khoảng trống lớn với đường kính 600.000 năm ánh sáng. Năm 2005, các nhà thiên văn học đã phát hiện một thiên hà rộng lớn mới chào đời cách trái đất khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Nó to gấp 8 lần hệ ngân hà. Tháng 10 năm 2006, trong một thiên hà ở gần góc của hệ ngân hà đã diễn ra một cảnh tượng ngoạn mục, sự va chạm lớn của hai thiên hà. Khi hai thiên hà va chạm nhau, đã có một tỷ hành tinh mới liên tục ra đời. Tháng 1 năm 2007, các nhà thiên văn quan sát thấy tại lỗ đen ở trung tâm hệ ngân hà đã xảy ra một vụ nổ dữ dội Vụ nổ này sáng gấp 1.000 lần so với bất cứ vụ nổ nào mà họ quan sát được. Thời gian sáng cũng kéo dài hơn 1.000 lần. Tháng 6 năm 2010, một vụ nổ tia gamma mạnh mẽ chưa từng thấy cách trái đất 5 tỷ năm ánh sáng, khiến cho thiết bị đo Squid của NASA bị bão hòa. Năm 2010, các nhà thiên văn phát hiện xung quanh một thiên hà cổ xưa xuất hiện những vòng tia tử ngoại rất đẹp, có cái lớn đến mức đủ bao quanh mấy hệ ngân hà trong đó có rất nhiều hành tinh mới, có nghĩa là những thiên hà cổ xưa này đã được cải lão hoàn đồng. Tháng 12 năm 2010, các nhà thiên văn phát hiện một quần thể rất lớn các thiên hà trẻ đang trải qua thời kỳ sơ sinh. Quy mô và tốc độ sản sinh ra hành tinh mới của chúng khiến người ta kinh ngạc. Tháng 6 năm 2011, các nhà thiên văn học phát hiện trong bốn thiên hà tử vong cách chúng ta 4.000 năm ánh sáng xuất hiện những hành tinh và nhóm hành tinh mới sinh. Những thiên hà tử vong này lại bừng bừng sinh cơ. Tháng 9 năm 2011, các nhà thiên văn học đã phát hiện 7 siêu tân tinh ở cùng một thiên hà mà các nhà khoa học cho đó là chưa từng có trong lịch sử. Tháng 3 năm 2012, người ta đã phát hiện trong kết cấu hình đĩa của hệ ngân hà của chúng ta có 5.000 khí bào vũ trụ, dấu hiệu cho thấy sắp có hàng tinh mới ra đời. Tháng 8 năm 2012, các nhà thiên văn phát hiện ra tại thiên hà trung tâm của các nhóm thiên hà Phượng Hoàng Cách trái đất 5,7 tỷ năm ánh sáng đang hình thành những hành tinh mới với tốc độ 740 hành tinh mỗi năm. Những kết quả quan sát trước đó cho thấy thiên hà này mỗi năm chỉ hình thành 150 hành tinh mới. Các nhà thiên văn học cho rằng vũ trụ đang diễn ra sự thay đổi kinh thiên động địa trên một phạm vi rộng lớn. Vũ trụ đang trải qua quá trình đổi mới và trùng tổ chưa từng có từ trước đến nay. Qua đó ta có thể thấy được rằng người Maya là những bậc thầy trong ngành thiên văn học. Tuy nhiên, bằng cách nào Họ có thể có những kiến thức thiên văn học phong phú và thâm sâu như vậy, cho đến nay vẫn là một ẩn số cho các nhà khoa học.